away. và tí tách chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay và như đến hẹn lại lên ngay tại đây chúng ta sẽ có chương trình sổ số với những giải thưởng vô cùng đặc biệt và đêm nay GT xin bật mí giải thưởng với mọi người giải ba đó chính là ba lon bia giải nhì là combo năm bia một trái cây và giải đặc biệt đang hiện hữu trên sân khấu là một chiếc túi thời trang Gucci trị giá 2 triệu 050 nghìn đồng đến từ tí tách và lần chơi chúng ta như sau thì khi anh em đến đây chúng ta đã nhận được những lá phiếu trên đó có những con số may mắn ở trên đây chúng tôi có những con số tương tự với những con số chúng ta chỉ đọc ba lần và nếu qua ba lần không ai chúng thưởng chúng ta sẽ hủy bỏ con số đó rất mong anh em tập trung chú ý nãy giờ thì em thấy anh em tập trung chú ý hai bạn dancer nhưng xin anh em hãy dành ra 5 phút để tập trung chú ý vào thùng phiếu để lấy giải thưởng đêm nay nha anh em ơi giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ giải ba trị giá ba lon bia đến từ tí tách và giải ba đêm nay xin phép mời một vị khách gần sân khấu để chúng ta bốc thăm con số may mắn đầu tiên có ai không ạ em mời anh đó à, đúng rồi anh anh, anh một anh ánh mắt rất là rất là dễ thương vâng vâng con số may mắn đầu tiên đến từ vị khách đẹp trai của chúng ta trị giá cho ba lon bia sẽ là con số 0 4 6 8 lần thứ nhất dành cho giải ba đêm nay Vâng anh em ơi có ai xuống được con số 0468 không ạ? Anh em bên đây nghe rõ không? 0468 lần thứ hai và 0468 lần thứ ngoài số lượng chúng ta sẽ hủy bỏ con số này đến với con số tiếp theo và mọi người em xin phép hỏi lại là đêm nay ai chưa có phiếu thì mọi người vui lòng giơ tay lên để nhân viên của chúng em sẽ đến tận bàn và phát phiếu anh chưa có hả ok lên đây em phát <laughs> rồi em xin thông báo lại một lần nữa là ai chưa có phiếu thì chúng ta vui lòng giơ tay lên nha mọi người ơi và có vẻ như là ở đây mọi người đã đủ phiếu hết rồi và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình nha lá phiếu tiếp theo trong đêm nay sẽ đến từ ờ, bạn bạn dancer vô cùng dễ thương xin mời đi em chúng anh một lá phiếu nha và mọi người ơi một lần nữa xin nhắc lại là mọi người ờ, tập trung nhìn đồng phiếu chứ đừng bàn hai dancer nhiều quá đau mắt lắm số may mắn tiếp theo chúng ta ở trong đêm nay là con số 0 5 6 0 con số 0560 dành cho giải ba 0560 lần thứ nhất trời ơi rồi anh nêu tên gì xin chúc mừng anh Hòa một vị khách vô cùng lịch lãm chúng ta cùng chèo của tay trên qua mọi người ơi Vâng, mọi người chứng kiến trong em nha 0560 một lá phiếu vô cùng hợp lệ Vâng, và xin kính chào mừng anh các bạn có muốn lên sân khấu chụp hình với hai bạn lên sau không ạ? Ngại ha Ngại để em chụp giùm nha Ok, ok Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với cái giải tiếp theo chúng ta có 5 lon bia và một trái cây đó là giải gì con số may mắn tiếp theo trong đêm nay sẽ đến từ DJ Min Tây Min ơi giúp anh một con số may mắn dành cho giải gì nhá và cũng xin giới thiệu với anh em là DJ Minh Tây hiện tại chưa có người yêu nha anh em ơi, nhà ở Thủ Đức luôn nha Vâng, con số may mắn đến từ DJ Minh Tây sẽ là con số không 6 2 6 Vâng, mình xin nhắc lại 0626 dành cho giải nhì 5 bia một trái cây lần thứ nhất Anh em bên đây có thấy không ạ? 0626 lần thứ hai nha Có ai trúng thưởng không ạ? Trời ơi, không lẽ đông vậy không ai trúng sao? Con số 0626 là cuối cùng dành cho Giải Nhi. Ôi mọi người né hết luôn rồi. Rồi, quẹo con số này luôn. Con số tiếp theo em xin mời một vị khách nào đó gần sân khấu. Có ai không ạ? Có cánh tay vàng nào trong làng con số mà ở xa cũng được Kê kê kê rồi xin mời anh áo trắng vâng xin mời anh ạ à. anh uh, chơi một nha vâng con số tiếp theo trong buổi tối ngày mai dành cho giải nhì là con số không không ba bốn không không ba bốn lần thứ nhất mọi người ơi xin nhắc lại nha không không ba bốn lần thứ hai và ai có lá phiếu trúng thưởng vui lòng đem lên sân khấu anh em tiến vào sân khấu được không ạ à? rất nhanh rất nguy hiểm chúng ta đã tìm được một vị khách có không ạ à? anh đừng làm em hồi hộp em xin hỏi lại lần cuối cùng là có chốt không ạ à? không chốt em hủy nha ồ oh, có vẻ như chúng ta đã tìm được anh trai tên gì ạ à? đội nón trắng vâng anh đội nón trắng à, em xin chúc mừng anh đội đánh trắng với con số 0034 chàng vỗ tay được không ạ à, mọi người ơi giá trị nhất năm nay chiếc túi Gucci và hôm nay ai muốn đại diện bốc thăm cho giải đặc biệt thấy ở đằng kia có một anh trai cười rất tươi đúng không anh đó anh mang nụ cười của anh lại gần sân khấu được không anh ơi bóc giùm em một con phố được không ạ anh ơi anh áo trắng ơi anh giúp em bóc một con số được không anh ơi em hát cười tươi quá chắc là anh bóc sẽ may mắn xào thùng lên mọi người à, đang yêu cầu xào thùng lên ok nếu anh ấy không lên sân khấu thì con số này sẽ do em đại diện bốc hai kêu người đẹp á, ok kêu người đẹp có người đề xuất dj minh tây minh ơi giúp anh một con số nữa dành cho giải đặc biệt đêm nay nha mọi người tập trung cao độ nha giải đặc biệt có một không hai luôn và con số dành cho giải đặc biệt đêm nay sẽ là con số không năm ba mươi hai phần thứ nhất Xin nhắc lại và đặc biệt hôm nay chúng ta chỉ giá hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng Và ai có con số Trời ơi Một phát trúng luôn Hay quá anh ơi Anh lên sân khấu được không anh Ok xin mời anh, anh bước lên em đỡ Ok anh tên gì Anh Tâm con số 0532 mọi người chứng kiến cho em nha 0532 đến từ Tâm một chân vỗ tay thật lớn cho chân Tâm được không vâng và ngay từ đây bây giờ em muốn đi chơi miền Tây chúng ta đại diện của tí tách trao quà cho anh Tâm vâng minh ơi giúp anh trao quà cho Tâm nha anh Tâm nén lại chụp một bức hình lưu niệm cùng tụi em nha nay chương trình chúng tôi một cách vô cùng vô cùng nhiệt tình và trong thời gian sắp tới thì tí tắc có rất nhiều chương trình một chàng vỗ tay lần nữa dành cho tâm được không nào mọi người ơi vâng và nhân đây thì em xin thông báo là từ tháng tư này chúng ta sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng chương trình đấu chiều âm nhạc sẽ được diễn ra vào thứ hai và thứ tư mỗi tháng và chương trình ưu đãi tối thứ tư hàng tuần đồng giá nước 50k sang chủ nhật hàng tuần chúng ta đồng giá nước 45k và rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ quý tắc trong thời gian qua trong thời gian tới chúng ta sẽ có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho mọi người xin cảm ơn sau đây chúng ta sẽ trở lại với chương trình âm nhạc đến từ nữ DJ đẹp gái nhất năm nay một tràng vỗ tay dành cho DJ Minh Tây